À, xin chào mọi người nha như à, mọi người đã biết thì việc mình lựa chọn cái dây hạt đế mới như thế này ha, để sử dụng cho gia đình nhà mình nha tuy là nhiều người là cảm thấy nó không quan trọng nhưng thực tế nó cực kỳ là quan trọng quan trọng ở chỗ nào thì dù khi nhà mình mà sử dụng cái dây hạt đế kém chất lượng á thì thứ nhất nó chạy chạy thứ nhất là tín hiệu nó sẽ truyền không đủ thứ hai nữa là cái giấy nó sẽ chạy nó sẽ bị nóng nóng dẫn đến cái hiện tượng là chạm mạch trong các sợi dây ví dụ em lại ví dụ dùng một vài cái điển hình những cái dây hạt HD chất lượng kém mà ở trên thị trường thường hai bán ha thế ở đây thì em chỉ có lấy đầy mũ thôi ha thì lên những cái dàn dây hạt HD kiểu như thế này là chất lượng rất là kém ha nó không có một cái thương hiệu gì cả đó thì đây là những cái dòng dây chất lượng rất là dở ha khi mình sử dụng những cái dây hẳn đê chất lượng rất là tốt đó thì cái tín hiệu truyền của mình rất là ổn định mà mình có thể bảo vệ các cái thiết bị như tivi hoặc là màn hình máy tính hoặc là những cái thiết bị ngoài nào mà của mình mà sử dụng à, bằng cáp HD á, thì mình sẽ bảo vệ các cái thiết bị đó tốt hơn còn nếu không á, thì rất là nhiều anh chị sử dụng dây HD sau một khoảng thời gian rồi á, mình thấy các cái cổng HD ở trên tivi á, là thường thường nó sẽ bị lỗi hoặc là nó lúc nhận lúc không đó là do tín hiệu truyền nó không đủ dẫn đến cái chết cái chip quản lý cổng à, HD trên à, bom hạch à. hôm nay thì bên em giới thiệu cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối đó là cặp HD hiệu Unitex thì là cái màu của nó là vậy nó có cái màu này hoặc là màu này thì cái dòng này là dòng 5 mét ha thì ở phía sau này sẽ có ghi là số mét là 5 mét đều có mã vạch ha thì hoặc là đây cũng là vậy có những cái dòng cao hơn thì là dòng 10 mét và dòng cao hơn nữa là 15 mét ha hoặc là 20 mét là cái bự như thế này đây là sản phẩm bên em cam kết chất lượng rất là tốt mình sử dụng gia đình mình không cần phải lo nghỉ ha nó hỗ trợ đồ phân giải 4K Ultra HD có nghĩa là đồ hình ảnh của mình gắn từ thiết bị ví dụ như um, từ các cái đầu bọc tivi lên tivi hoặc là các cái dàn karaoke vân vân là mình gắn sử dụng những cái dây HD như thế này là tín hiệu truyền chất lượng hình ảnh khỏi phải chê à, mà đảm bảo các cái thiết bị nhà mình rất là hoạt động ổn định nó không chỉ hư hỏng và tất cả sản phẩm này là được bảo hành một năm nhớ là sản phẩm dây bên em phân phối đều được bảo hành một năm à, khi anh chị mỗi cái sản phẩm bên em giới thiệu là đều có cái logo à, logo màu xanh bên này trên logo là có số điện thoại luôn thì những cái sản phẩm nào mà bên em có logo như vậy đó là sản phẩm bên em đang phân phối thì bên em cam kết là tất cả những sản phẩm mà có logo như bên em như vậy là hàng bên em phân phối rất là chất lượng ha nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm tí nữa em sẽ làm em test cái xài cái dây à, các cái loại dây này để cho anh chị thấy cái chất lượng sản hình ảnh của nó nó sẽ không bị phai mờ một tí nào dù cái dây 5 mét hay dây 20 mét cũng vậy chất lượng của nó cực kỳ đảm bảo ha thì tí nữa em sẽ làm cái test chất lượng nên khi anh chị chọn cái dây HD á nên nên lưu ý cho em một tí chứ nếu không mình chọn những cái dây rẻ tiền nó sẽ làm hư hỏng thiết bị của anh chị ha hư hỏng tivi hư hỏng các thiết bị nó rất là nguy hiểm cái tiền dây này không đáng bao nhiêu nhưng mà cái tiền sửa các thiết bị của mình á là nó sẽ rất là nhiều thứ nhất thứ hai nữa là nó không đủ chất lượng truyền à, truyền chất lượng à, một trăm phần trăm chất lượng của anh chị để cho mình sự trải nghiệm sự tốt nhất ha. À. rồi bây giờ em thử bóc một cái sản phẩm này ra được ha bóc một cái sản phẩm à, dây HD này ở đó được đóng gói tất cả hộp rất là cẩn thận ha có cái quái sạch này đây là cái dây dây của nó nó được bao trong một cái bịch như vậy có hai đầu đều là em xé bọc này ra luôn ha đây ở mỗi đầu giấy đều là có có dập cái chữ nổi ha đấy là hàng chính hàng không phải là những cái hàng nhái ngoài thị trường ha và có cái tem chống giả của chính hãng đây luôn đó có tem chính chống giả ha trên mỗi sợi dây đều in chữ rất là sắc nét ha chữ in trên các sợi dây này trên sợi dây rất là sắc nét nó không bị phai mờ nên chất lượng truyền cực kỳ là tốt đảm bảo chất lượng của mình sử dụng là mình không cần phải lo nghĩ ha không gì dễ hư hỏng thiết bị ha. rồi em sẽ bọc cái dây 5 mét đây giờ em sẽ bọc cái dây 20 mét ha ha dây 20 mét nó rất là bự cũng được đóng gói rất là cẩn thận ha đây à. đây trên đầu sợi dây cùng ha cũng có logo dán của hãng và có nắp đầy ha dây rất là chắc chắn cực kỳ chắc chắn luôn ở bên này cũng có tem chống giả của chính hãng và có cái logo đó khi anh chị sử dụng những sản phẩm này cho gia đình thì anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng rồi bây giờ em sẽ tiến hành em sẽ test thử hai loại à, sợi dây một à, là 5 m và 20 m để cho anh chị trải nghiệm ha để thấy cái chất lượng hình ảnh của nó cực kỳ là tốt nó không bị cái phái màu gì hết ha rồi em sẽ tiến hành uh, test cái dây uh, à, 5m này nhá để xem chất lượng hình ảnh của nó như thế nào nhá đây là sợi dây 5m ha bảo vệ rất là chất cẩn thận đó. người nhìn à, lên màn hình ha đây là em chạy với cái dây 5 mét nó không có một cái tí gì là gần sóng hết ha cái độ mìn của nó cực kỳ là cao luôn em thử mở một cái video à, trên kênh youtube vi tính văn cường của em ha ở bên cái kênh này thì tất cả sản phẩm của em em đăng trên này á những người sản phẩm của em mà có logo của bên vi tính văn cường như thế này là rất là chất lượng anh chị nha đây em thử à, lấy một cái à, sản phẩm về em giới thiệu cái thang nhôm này thử ha em rồi ờ, cái tắt tiếng ha đó thấy chất lượng ha nó không có bị gần sóng hay không bị một cái vấn đề gì hết tại vì cái giấy này nó hỗ trợ lên đến 4k mà cái màn hình của em này độ phân giải của nó là mới uh, Full HD thôi tức là 1920 x 1080 cái này là cái độ phân giải của cái dây này còn gấp 4 lần cái màn hình này hiện tại em đang có tức là cái này có thể sử dụng cho những cái tivi loại 56 60 in ha độ phân giải 4K ha rồi em thử à, mở cái gì à, đó video à, video khác bên em làm nữa ha đây tròn camera ha đó. đó chất lượng rất là ok ha hình ảnh thì mình ờ, khỏi phải chê luôn đó anh chị thấy không hình ảnh cực kỳ là chất lượng ha đó. Đó, nhìn như hình ảnh ngoài phóng đèn này là biết rồi. Rồi bây giờ em sẽ gắn cái tivi à, cái à, dây à, à, 20 mét vào thử nha rồi đây là dây 20 mét ha đây 20 mét này rất là đẹp rất là sang trọng ha đây là dây 20 m rồi ok dây 20 m ha dây 20 m hay như dây 5 m á thì chất lượng nó đều như nhau cả tại vì nó hỗ trợ lên đến 4k nên cái vấn đề mà mình full HD thì nó không phải là xin nhê gì nữa ha rất là mình màng ha đó cực kỳ là mình màng đây em thử mở được một hai cây à, cây à, video bên em làm ha nó không có một cái gương sóng nào hết ha nên là khi anh chị sử dụng những cái sản phẩm như thế này là rất là yên tâm không hư hỏng gì thiết bị của nhà mình hết tốc độ truyền là maximum luôn chứ sử dụng những cái dây mà kém chất lượng á là nó sẽ hư hỏng cái thiết bị của nhà bên em chỉ bán những cái sản phẩm chất lượng cao nhé rồi rất cảm ơn tất cả anh chị nhé thì à, nếu anh chị có nhu cầu thì à, liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình cho em nhé là chất lượng bên em hoàn toàn cam kết sản phẩm được chính hàng được bảo hành một năm nhé rồi à, chúc à, anh chị một à, ngày tốt đẹp ha rồi xin chào tất cả mọi người nha